yeah. Dạ. Anh xin lỗi khi đêm qua gửi em tin nhắn nhưng mà anh không cố ý Có thể anh đang say bởi vì anh hiểu tình yêu không vô thấy Vì em buổi tối đó Em có rắc rối bạn trai mới Thì em đừng nói có Anh nói như vậy thì biết em không có ai mới Đôi khi anh tại thật vậy à, Chết từ bên trong như là mai đã ra sa mai Đôi khi ta ngu từ ngu yêu đến khúc ngã mà hay ra người ta lại qua đường ấy anh như bị chói nằm trên đường ray anh như một tối mà ta thường hay nói cùng nhau thức cái tối cùng nhau tay cái tay và cái vai nhưng thực ra là qua đường dài